Cụ thể bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần 3 lớn, đó là về tính chất hóa học. Thông tin đầu tiên, ờ, chúng ta biết nó là gì? À nó là ancol đa chức. Được chưa? Tính chất ancol đa chức như thế nào? Thí nghiệm đầu tiên, chúng ta xét phản ứng với lại CuOH hai lần. Ở nhiệt độ thường thì glucose sẽ hòa tan được CuOH hai lần để tạo ra phức đồng của glucose có màu xanh. Được chưa? Chính xác là có màu xanh lam nhé đây là phản ứng tạo ra đồng hai hydroxit. Tại sao là như vậy? Bởi vì trong phòng thí nghiệm chúng ta không sẵn có CuOH lần. Các em hiểu chưa? Đó. Vậy cái thí nghiệm này thì bước 1 là gì nào? Nào, bây giờ ta sẽ thực hiện thí nghiệm nhé. Chú ý như thế này. này. À, cách thực hiện thí nghiệm. cách thực hiện thí nghiệm ờ, giữa cái anh gì ạ à với anh CuO CuOH hai lần với lại gì với lại dung dịch glucose Thế thì do là trong phòng thí nghiệm nó không sẵn có CuO hai lần Vậy thì chúng ta phải làm cái bước đầu tiên Đó là gì các em? À bước 1 Đó chúng ta sẽ đi điều chế CuOH hai lần Thí nghiệm này nó rất dễ thực hiện các em nhé. Chúng ta có thể tự làm được thí nghiệm và tất nhiên có sự giám sát của thầy cô được chưa nào? Điều chế thí nghiệm à, điều chế CuOH lần bằng cách là cho dung dịch bazơ là NaOH thôi cộng với lại muối CuE4 đúng không ạ? Thì hai cái chất này nó rất là rẻ đúng không? Rất dễ kiếm trong phòng thí nghiệm. Thì tôi sẽ được là CuOH hai lần kết tủa cộng với Na2S4 thì phương trình ở như trên bảng bên kia đúng không ạ? Đây. Rồi. Sau đó đến bước 2 là như thế nào? Đấy, bước 2 Đó là cái cái ờ, ống nghiệm chúng ta đang có COO hay là ở dạng rắn này được chưa nào? Sau chúng ta đã lọc bỏ những cái ờ, dạng dung dịch ra, lọc bỏ cái dung dịch nó có ở trong ống nghiệm ra. Xong chưa? Và lúc này tôi sẽ cho gì ạ? À cho dung dịch CU à dung dịch glucose đúng không? Dung dịch glucose vào cái ống nghiệm đúng không ạ? Và ống nghiệm nó chứa cái gì các em à nó chứa CuOH hai lần à, CuOH hai lần này nó cũng là kết tủa và nó cũng có màu xanh các em nhé nó có màu xanh được chưa màu xanh lam mà màu xanh nó hơi nhạt nhạt đi được chưa màu xanh lam chính xác là màu xanh kết tủa màu xanh đó tiếp theo là chúng ta cũng nhìn ờ, đây thông tin tiếp theo là chúng ta sẽ cho cái angle này tác dụng với lại